Vâng, xin chào các bạn. Tim mạch là vấn đề có thể nói là gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Và hôm nay tôi Đặng Phương, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động và là nhà cảm sao học và cũng là master NLP. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết về giải pháp làm thế nào để giảm thiểu vấn đề tim mạch và ứng dụng công cụ của lượng tử chăm sóc về tim mạch như thế nào như các bạn đã thấy đó gần đây thì limbic lượng tử đang được cộng đồng cả Việt Nam hay là cộng đồng thế giới đang ô ai tìm hiểu và à, có thể là ứng dụng để chăm sóc con người vì sao vậy bởi limbic lượng tử là một giải pháp mà như uh, những ai thực sự biết đến nó thì đây chính là công cụ của NLP mà công cụ của NLP thì các bạn biết đó NLP là một giải pháp mà xây dựng thay đổi được có thể là cả con người về gì cuộc sống về những mối quan hệ trong cuộc sống từ cha mẹ con cái hay đồng nghiệp vợ chồng với nhau làm cho mối quan hệ đầy năng lượng yêu thương nghĩa là nó đi về xóa được những dấu ấn cảm xúc xấu gây ra những mối quan hệ xấu này và đặc biệt hơn nữa là nó xóa được những dấu ấn về tiền bạc giúp cho bất cứ ai đang làm ăn thì đều làm ăn có thể giúp cho người đó luôn luôn thuận chiều may mắn và làm ăn đạt được hiệu quả cao và nếu những ai chưa hiểu được vấn đề này thì chúng ta hãy đọc quyển sức mạnh kiến thức thì hiểu được giá trị của công cụ limbic lượng tử tại sao trong cái hộp của, của limbic lượng tử nó có một cái hộp là search info book và tôi sẽ giới thiệu ngay cho các bạn biết những cái giá trị này đây chính là những cái hộp mà chúng tôi vừa nhắc đến đó là search info book thì bên sườn chúng ta đây có một cái hộp có tên là search in Facebook search in Facebook và search in Facebook này là là những là những khu vực mà chúng ta chúng ta sẽ bị có thể uh, có thể bị cài đặt trong tiềm thức trong quá khứ đó. sau khi uh, ứng dụng thì chúng ta sẽ được quét cái tần sóng giọng nói như tôi quét nói như này nó cũng mang một tần số giọng nói và lúc này thì uh, nó sẽ ứng dụng cho chúng ta đến những cái khu vực mà nó có có thể hiện ở cái tần số giọng nói nó thể hiện ở 12 cung như sau à, đây các bạn hãy xem cái phần mà tôi chia sẻ và tôi chia sẻ về các cái cung của uh, cảm xúc dấu ấn mà limbic lượng tử nó quét được với một cơ chế chỉ cần quét qua giọng nói quét qua giọng nói thì giọng nói chúng ta luôn luôn mang tính cảm xúc và lúc này nó thể hiện những cảm xúc dấu ấn ở trong quá khứ các bạn nhé đấy là điều vi diệu mà từ xưa đến nay chưa có một giải pháp nào có thể làm được đó thì hiện nay lượng tử là một giải pháp mà xu hướng của con người văn minh thời nay sẽ hướng đến đó là vật lý lượng tử thì ở cấp độ lượng tử ở cấp độ lượng tử thì những cái tần sóng rung động trong lời nói chúng ta sẽ đọc được dấu ấn này đọc được dấu ấn này và nó tạo ra 12 cánh của bông hoa cảm xúc và lúc này những cái dấu ấn nó sẽ thể hiện trên tần sóng này và hiện nay các nhà khoa học đã đưa ra một cái uh, ứng dụng đó là sau khi quét tần số giọng nói thể hiện thì nó sẽ thể hiện rất rõ về những cái dưỡng chất thiếu trên cơ thể lúc này ở trong quá khứ chúng ta có những cái cảm xúc xấu thì nó đều thể hiện ra những cái dưỡng chất đó bị thiếu hụt và lúc này chúng ta cần bổ sung cần bổ sung với một cơ thể một cơ thể mà bị bệnh tim mạch bị gãy tim mạch thì tại sao chúng ta vẫn phải ứng dụng xóa những cảm xúc xấu thực tế bệnh tim mạch nó đều hình thành ở đại đa số những người với đông y thì chúng ta nhận ra là những cảm xúc giả sử vui quá thì hại tim đó thì có thể những cảm xúc đó nó hình thành nhưng ở bao nhiêu phần trăm của căn bệnh tim mạch còn lại đại đa số tim mạch nó đến hầu hết ở những người cân nặng béo phì huyết áp cao thì tại sao lại hình thành những cái vấn đề về tim mạch đó thực tế thì nó hình thành đều từ cảm xúc có thể các bạn nghi ngại nhưng thực tế muốn béo phì thì chúng ta phải gì ăn nhiều mà muốn ăn nhiều phải có gì cảm xúc về ăn uống các bạn có đồng ý với tôi điều này không ạ khi chúng ta có cảm xúc về ăn uống và chúng ta luôn nấu những cái món gì đó mà chúng ta cày thấy cảm xúc ăn uống của món đó nó ngon miệng nhất và chúng ta nấu nhiều nhất và chúng ta cũng ăn nhiều nhất và điều đó nó sẽ hình thành gì sự dư thừa trong cơ thể chúng ta và lúc này bệnh tim mạch mới hình thành được các bạn nhé vì vậy khi chúng ta biết được cái giá trị của việc xóa cảm xúc trong quá khứ để giải quyết vấn đề về tim mạch thì chúng ta hãy ứng dụng gói đầu tiên xóa cảm xúc thì lúc này chúng ta sẽ nhận ra là những cảm xúc về ăn uống chúng ta cần xóa dấu ấn đó khi xóa được những cảm xúc này xong nghĩa là chúng ta hãy mua cái gói search infobook các bạn search infobook để chúng ta cài đặt và đây là cái khung phần xuất hiện book đó, về những cảm xúc thì ở đây có 12 cục chúng ta sau khi mua xong thì chúng ta bắt đầu mới cài đặt về ứng dụng của những cái thành phần đi vào cơ thể của chúng ta nó liên quan trực tiếp trực tiếp đến tim mạch lúc này sau khi các bạn cài những cái gói gần như gọi là gói cái, cái hộp gọi là cái hộp mà cố định buộc theo như hộp điểm tĩnh chống lão hóa và tiêu hóa chẳng hạn thì các bạn cần những người về tim mạch thì cần cài vào cái hộp tim mạch lúc này trong hộp tim mạch thì nó cũng phải yêu cầu các bạn chỉ cài 8 ngày chúng ta bấm vào lỗi cái số 14 ngày chúng ta chỉ bấm tích vào cái phần 8 ngày là 8 ngày đó và 8 ngày tiếp theo chúng ta kéo xuống và chúng ta ấn vào thành à, thành phần tăng cường mặc định thì tăng cường mặc định có thể nó tích cho các bạn bao nhiêu phần trăm nếu như những người mới cài đầu thì các bạn hãy vào các cái ứng dụng của à, trong cộng đồng trong cộng đồng của trong nhóm chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể hơn đó còn nếu các bạn có thể để mặc định thì các bạn lúc này các bạn ấn vào phần mặc định tăng cường mặc định đó hoặc các bạn ấn vào thành phần tăng cường bổ sung giả sử có vấn đề gì nặng nề chúng ta cần bổ sung thì ở thành phần bổ sung này nó có rất nhiều loại đó từ axit amin hay bạch hoa xà thiệt thảo gọi là nhóm nhóm dưỡng chất nhóm dưỡng chất của bài thuốc bạch hoa xà thiệt thảo và các loại hóa chất hay là enzyme hay là tinh dầu hay là axit béo hay là uh, Mỹ hoặc là hấp của Trung Quốc còn các loại thảo mộc Đấy, hay là các loại vi lượng ờ, đồng cân à, khả năng vi lượng đồng cân rồi phần thành phần nội tiết tố hay là kể cả những thành phần khác cho đến cái việc tắc nghẽn ở kinh lạc nào thì chúng ta bấm vào châm cứu thì ở đây nó đều thể hiện ra tất cả các cái thông số bị tắc nghẽn đâu thì chúng ta sẽ ứng dụng vào đó và điều này thì chúng ta sẽ đến với những cái bài trực tiếp tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu về chúng ta cần bổ sung những cái thành phần nào vitamin hay châm cứu hay là luân xa cần khai mở cái nào bị tăng em để chúng ta ứng dụng và chúng ta biết cài đặt chính xác thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về tim mạch tuy nhiên chúng ta có một hiểu về nguyên lý tại sao tim mạch hình thành thì các bạn hãy đến lớp 3 gốc của tôi các bạn sẽ hiểu về tại sao tim mạch hình thành ở thân thay tâm hay là nghiệp tâm thì các bạn đã biết là có những dấu ấn về cảm xúc ăn uống thì chúng ta mới ham ăn để cho béo phì ham ăn để cho những món mà chúng ta khoái khẩu đó thì lại trở thành độc tố trong cơ thể chúng ta phải ăn uống cân bằng thế nào là ăn uống cân bằng âm dương thế nào là ăn uống cân bằng ngũ hành thế nào là cân bằng cân ăn uống cân bằng kiềm và axit thế nào là ăn nhai kỹ thế nào là dùng đận toilet mà để phân không dính hậu môn bởi vì chúng ta đang bị lỗi toàn bộ vấn đề này đó chúng ta phải thừa hiểu là con con vật nó đi đại tiện phân chúng có một cái lớp áo làm cho phân bóng mượt còn con người chúng ta thì không có điều này rồi con vật đi đại tiện không có con nào phân dính hậu môn còn chúng ta thì ai cũng dính đó phần đều dính hậu môn phải dùng giấy phải dùng nước rửa đây là lỗi căn bản nhất và các bạn sẽ hiểu được khi các bạn đến lớp ba gốc hoặc các bạn hãy muốn biết được cộng đồng tôi ờ, đang chia sẻ những giải pháp gì thì các bạn hãy đến với những buổi zoom của tối chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ trên cộng đồng Facebook Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ hay fanpage của tôi Đặng Ngọc Phương Cảm Sạc. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.